vn Hey hey hey hey và hello Xin chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại đến với channel HR Karen và mình Karen đây Và chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại đến với một video Free Fire của tôi Yes và trước khi bắt đầu video này á Thì anh em đừng quên để lại cho channel của mình một nút like, share và bấm subscribe Và các bạn đừng quên lắp vào cái chuông để khi cập nhật những video mới nhất từ kênh của mình luôn nha Và ngoài ra thì mọi người cũng đừng quên gọi là theo dõi những trang mạng xã hội khác của mình Như là Facebook cá nhân cũng như là Instagram và TikTok nữa của mình Ok mọi người ơi thế thì ngày hôm nay mình đã quay trở lại đến với Free Fire nhưng mà đến với series đột nhập nick của tôi nữa rồi đây Ok anh em à thì uh, nói chung á là hôm trong video lần trước thì các bạn uh, đã comment bên dưới rất là nhiều là anh ơi tiếp tục series đi anh ơi tiếp tục đi Dạ thưa mấy má là ờ, những cái đối với những cái series này thì tôi phải gọi là comment rất là nhiều các bạn à cho nên á là vài ngày tôi mới ra được một clip chứ không phải là ngày nào tôi cũng ra được một clip cho nên là hy vọng là mọi người thông cảm nhưng mà yên tâm hôm nay tôi đã quay trở lại đến với series này và trong video lần trước khi mà mình đột nhập vô nick của phong cận á thì mọi người đã comment bên dưới rất là nhiều đó chính là anh ơi hãy đột nhập vô nick của Sarami Đào đi anh ơi hãy comment vô nick của Sammy đi và ngày hôm nay mình đã gọi là đột nhập vào nick của Sammy rồi đây mọi người ơi đó nói chung là anh em gọi là thông cảm cho tôi một tí Thật ra là bây giờ mình vừa phải đang gọi là làm video Minecraft bên kênh chính Và sắp tới mình sẽ còn làm thêm cả TikTok và cả Vlog nữa Cho nên đó là lâu lâu mình có thể, lâu lâu là mình mới có thể ra được những cái video đột nhập nít như này được thôi Tại vì các bạn cũng có thể biết là Hero Team đang rất là bận luôn Cho nên đó là cái việc mà mình để mình gọi là kiểu mượn nít mọi người nó rất là khó đây mà Hề buồn khó lắm, nhiều khi mượn nít mà người ta không cho đấy <laughs> Thôi nhưng mà thôi không sao, dù sao cũng đã mượn được rồi Và nếu mà mấy bạn mà muốn mình á, kiểu đột nhập thêm nít của ai nữa trong Hero Team thì các bạn đừng quên để lại comment bên dưới cho mình biết nha Hình như là bây giờ trong Hero Team bây giờ chỉ còn nick của Camui nè Của Siro và của Mimi thôi Thì nếu mà anh em mà muốn tôi đột nhập vô nick của kế tiếp thì đừng quên để lại bình bên dưới nha Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung vô nick của Sammy nha mọi người ơi Đấy, đầu tiên khi mà các bạn nhìn vô nick của Sammy thì mình ngay thấy ngay một cái bộ đồ mà thực sự nó rất là chất luôn mọi người à nếu mà mọi người không nhớ bộ đồ này là bộ đồ gì thì mình thật ra mình cũng không biết bộ đồ này bộ đồ gì luôn nhưng mà mình nhớ rằng á là hồi trước vịt lúc mà vịt có đi quay phim với chị hòa minzy á thì chị hòa minzy đã mặc cái bộ đồ này thực sự là nó rất là đẹp luôn và mình cũng không hiểu bởi một vì một lý do nào đó mà cái bộ đồ này tôi thấy nó lại cực kỳ hợp với sammy luôn mọi người à mọi người có thấy vậy không đấy nếu mà bạn nào mà thấy bộ đồ này hợp với sammy thì đừng quên để lại comment bên dưới cho mình biết nha đầu tiên là chúng ta vô là chúng ta ta thấy là cái bộ đồ này boxing nè À đây là bộ đồ boxing mọi người Bộ đồ boxing là hơi bị chất rồi Với lại thêm quả tóc xám nữa Mà tính ra cái tóc xám này á, là nó cũng giống như tóc của uh, Sammy ở ngoài đời luôn á chứ Chứ không phải là tóc kiểu tào lao đâu nha Ok để mình coi coi emotion Trời ơi Cái gì mà Cái gì mà hành động có ba hành động gì trời Để mình coi hành động ơi What the hell man Sao nick của Sammy có ba hành động mà À không, nhiều khi có có thể là nhiều hành động hơn Nhưng mà Sammy chưa cài á mọi người Chứ một cái nick Free Fry mà có ba hành động Thì mình thật sự thấy hơi ít á Ok, để check coi bao nhiêu 76.000 <gasps> kim cương Oh my god 76.000 kim cương á mọi người Wow Trời đất ơi 76.000 kim cương các bạn có nhớ không? Bữa giờ mình vô nick của mọi người á là trong nick của mọi người là có nhiều lắm là ba mươi mấy ngàn, hai mươi mấy ngàn, mười mấy ngàn. riêng mình thì không có ngàn nào hết. Mà bây giờ Nick của Sammy là 76.000 kim cương mọi người 76.000 kim cương là tính ra Nếu mà tính ra tiền Việt là nó hơi bị nhiều tiền luôn á Nó phải lên tới Mười mấy, hai mươi mấy triệu luôn á mọi người Trời đất ơi Trời ơi, nhà giàu rồi Nick của Sammy là nhà giàu giấu nghề chắc luôn nè 76.000 kim cương Và 38.000 vàng luôn Thật sự rất là VIP rồi luôn á anh em Ok bây giờ mình sẽ vô coi tiểu sử của Sammy Level 11 um, có một cái sự thật tôi phải nói rằng với anh em đó chính là Sammy không hay chơi Free Fire các bạn à Và Sammy bả chơi á Mấy bạn biết không Mình đã dành ra 3 tháng để chơi Free Fire Và bây giờ mình đã chơi được rồi Nhưng mà Sammy đã dành ra 3 tháng để chơi Free Fire giống mình Nhưng mà di chuyển như một con bot Anh em có bao giờ bắn bot chưa Anh em có bao giờ mà gọi là đi ra uh, tự chiến á, Là kiểu chơi mấy cái như đảo sinh tồn mà các bạn bắn bot không Nó di chuyển đúng ngáo luôn Và Sammy y chang vậy đó các bạn Đó cho nên là cái việc mà nick của bả level 11 Tôi nghĩ đó cũng là một cái điều dễ hiểu thôi Xếp hạng <laughs> Đồng 1 Ok xếp hạng đồng 1 tự chiến ơi Đồng 1 luôn <laughs> Bây giờ người ta lên huyền thoại, người ta lên bạch kim, người ta lên kim cương các thứ rồi, cao thủ luôn rồi Mà giờ bở vẫn đang đồng 1 nhưng thôi không sao Miễn sao người ta là xinh là được đúng không anh em Tôi biết anh em coi Sammy vì lý do gì Miễn sao ta người ta xinh là được đúng không <laughs> Chứ cứ còn bắn hay không thì nó cũng không quan trọng lắm đúng không mọi người Ok mình nói đùa với mọi người tí thôi Nhưng mà thật ra nick level 11 đúng thật sự là hơi thấp hơi thấp luôn ấy mọi người Level 11 là hơi thấp so với thời điểm hiện tại Tại vì thời điểm hiện tại bây giờ Hero Team ai cũng level 30, 40, 50 hết trơn rồi Mà bà vẫn còn level này thì tôi nói thiệt là hơi thấp thật Ok, về về tọa về lịch sử đấu coi Ủa không có lịch sử đấu luôn hả? Không có lịch sử đấu luôn mấy má ơi Bà chơi sao không có lịch sử đấu luôn mọi người Bà, tức là mình mình không biết về cái lịch sử đấu này như thế nào nhưng mà cái lịch sử đấu này nó sẽ kiểu giống như là các bạn hiểu không tức là trong một tuần các bạn chơi game thì nó sẽ có lịch sử đấu trong một tuần nữa mà giờ mà không có lịch sử đấu nào luôn nhưng thôi không sao tại vì hôm bữa cho hero team bận mà mọi người nếu mà mọi người không biết thì sắp tới hero team sẽ ra mắt một cái mv uh, ờ, kết hợp cùng chị mai âm nhạc vào ngày 1 tháng 8 này và được đăng tại kênh huyền thoại sinh tồn esports garena free fire nhưng mà tiếc là mv đó không có tôi tại vì là tôi đang ở sài gòn mà tôi đang ở sài gòn nên tôi đâu có ra hà nội tôi quay mv được anh em trời ơi buồn dễ sợ luôn á nhưng mà hy vọng là mọi người cũng sẽ ủng hộ cho mv của hero team thật nhiều nha ok bây giờ tôi sẽ vô tủ đồ của sammy coi để là trong wow vô tủ đồ là thấy cũng chất lựa này nói chung là bà cũng có gọi là săn sự kiện nói chung là sammy cũng gọi là cũng không có phải là chăn sự kiện quá nhiều như anh em tụi mình mà bà cũng tham gia sự kiện một số sự kiện cũng rất là hot này cái bộ đồ này là để mình coi coi Cái này là bộ đồ cao bồi nè mọi người Cái này là bộ đồ cao bồi này Còn cái bộ này là cái bộ giai điệu bùng nổ này Cái đợt uh, giai điệu bùng nổ này là Sammy có đi quay á anh em Cái bộ này là gì đây Chiêu Linh Yokai hả Còn cái này là Đây đây Cái bộ này là cái bộ thích khách nè Cái bộ thích khách mà bả mặt hồi nãy này Còn cái này là thôi phải khỏi phải nói rồi Cái này là bộ Street Fighter Và cuối cùng là Chiến binh tuổi tuổi teen ờ chiến chiến chiến binh tuổi teen tôi tưởng là tuổi trẻ anh em à đấy nói chung là đồ thì cũng chỉ có nhiêu đây thôi nhưng mà thật ra á, là đối với những bạn nào á, mà chơi free fire ấy mà thích săn sự kiện như tôi ấy thì uh, thường là thường là sẽ không có kiểu ít đồ như thế này đâu một phần tôi nghĩ là bởi vì là bà Sammy này bà khá là ít tham gia những cái sự kiện của Free Fire á mọi người Cho nên là đồ của bà mới ít như thế này thôi Đó cũng chính là lý do bởi vì sao mà nick Free Fire của Sammy các bạn có thể thấy là 76 76.000 kim cương 76.000 kim cương là thực sự là một con số quá khủng khiếp luôn ấy Ok đồ đồ thì cũng không quá nhiều nữa Trang phục nam thì có những cái bộ như là DP này Street Fighter này Macro này Nói chung là cũng khá là ít về phần đồ thì mình nhận xét là Sammy cũng khá là ít đồ thôi anh em à Chứ cũng không có quá được gọi là quá là nhiều Còn trợ thủ Tôi biết lý do <laughs> bởi vì sao phải xài cái trợ thủ này Bởi vì cái con trợ thủ này tên là Becca mọi người à Nói chung là nó là bởi vì nó là con mèo nên bà mới dùng á Còn để mình coi coi trợ thủ một con này một con hai con ba con có ba con à khá là ít thực sự là hơi ít đấy vô phần sưu tầm đây Hồi nãy mình nói với mọi người là Sammy có ba hành động đúng không? Nhưng mà thật ra không phải đâu, trong đây cũng có 1 2 3 4 5 6 6 cái hành động. Tính ra 6 hành động là là thực sự là quá hơi ít đó mọi người. Thực sự là 6 hành động là mình theo theo mình thấy là khá là ít luôn đấy. Nói chung là khá là ít. Nhưng mà thôi không sao Miễn sao gọi là chúng ta gọi là kiểu có những cái hành động quý hiếm là được Bởi vì uh, đối với tôi thì hành động nó không quan trọng lắm Quan trọng là tôi phải săn được những cái uh, hành động nào mà nó hiếm á Thì lúc đó nó mới có chuyện để nói ba lô thì Sammy cũng chỉ có ba cái thôi cái này là cái này tôi hiểu phong cách chơi game của bà Sammy rồi anh em à phong cách chơi game của bà là phong cách gọi là giữ kim cương bà không muốn quay kim cương chứ uh, nếu mà thực ra đối với số kim cương này thì tôi sẽ quay được rất là nhiều những cái sự kiện mới của Free Fire luôn phương tiện thì cũng chỉ có mỗi loại một chiếc thôi ván lướt cũng có dù thì cũng chỉ có hai cái Nói chung là nick của Sammy khá là ít Nhưng mà bây giờ tới cái phần quan trọng nhất Đó chính là phần vũ khí á mọi người Mình sẽ coi coi vô vũ khí Sammy sẽ có những cái cây súng nào hiếm nha À, à, vẫn có cây rồng xanh nha mọi người Vẫn có cây rồng xanh là là quý rồi đó Vẫn có cây rồng xanh này là quý rồi đó nha Trời ơi nhưng mà level 1 thôi bả chưa nâng cấp lên thì tôi nghĩ là cũng là để Mục đích chính vẫn là giữ kim cương thôi à, Ska Mình nhớ là ở trong Free Fire có một cái cây quý khá là hiếm luôn Đó chính là Ska cá mập Nhưng mà bả cũng không chịu quay luôn á Thề Ui không có súng nào trơn nó Mấy cái mấy cái skin này thì quá gọi là quá bình thường rồi Súng thường cũng không có Súng máy Súng súng máy thì có cái cây M60 um, M60 này thì hôm bữa là Free Fire Hôm bữa là Free Fire có sự kiện Cho nên là bảo quay M60 Đây Cũng có cái cây uh, M, mb năm này MB40 này Trời ơi không có mảng xà luôn MB45 là người ta nói MB45 mảng xà là cái cây gọi là gọi là VIP nhất trong gọi là cái uh, skin của MB40 cũng không có luôn Có long tộc này, long tộc thì cũng level 1 M1887 Súng ngắm này, súng ngắm thì có cái cây của Street Fighter Mình nghĩ là mình nghĩ là cái này là hôm bữa là chắc là bảo quay cùng đợt với lại uh, hai bộ đồ của Street Fighter luôn đấy anh em Súng lục thì cũng không có skin luôn Cận chiến, cận chiến thì không biết là có không ta Không có luôn Ok, nói chung là sơ quanh qua về nick của Sammy thì tôi ờ, đánh giá là nick của Sammy sẽ rơi vào khoảng 20 ờ, cho tới 30 triệu các bạn à. Um, Lý do bởi vì sao mình nói như vậy đó chính là thứ nhất là các bạn có thể thấy được là kim cương của Sammy rất là nhiều Và nếu mà cái kim cương này mà quy ra ngoài kiểu giống như là tiền tiền Việt Nam của chúng ta thì nó cũng đã rơi vào khoảng mười mấy hai mươi mấy triệu rồi Và đối với những cái sự kiện mà Sammy đã quay thì mình đánh giá nick này của Sammy khoảng 25 tới 30 triệu Ok nói chung là nick của Sammy thì cũng khá là ít thôi Nhưng mà mình nghĩ là chắc là bây giờ mình sẽ vô chơi thử một trận tự chiến nha Mình sẽ chơi thử một trận tự chiến để coi coi là sẽ có ai nhận ra Sammy không nha Let's go oh Ok tất cả mọi người ơi Thì bây giờ mình đã vô ngay trận tự chiến rồi đây các bạn ơi Đấy thật ra là hôm bữa giờ tôi gọi là đột nhập nick của mọi người Nhưng mà tôi cũng chưa chơi thử đúng không Bây giờ tôi sẽ chơi thử coi là có gì hấp dẫn hay không nha Đấy nói chung là cầm nick của Sammy đi chơi thì mình thấy nó cũng hơi mạo hiểm anh em à tại vì là không có skin không có skin súng các bạn ơi ví dụ như mình chơi trong nick của mình thì mình sẽ còn có skin súng rồi cái thứ đúng không oh man oh man oh man sao nóc rồi man Ui đông đấy nhờ Trời ơi đông quá đông quá Rồi xong luôn Vãi nồi anh em nhìn này anh em Vãi đồng đội của mình không tới luôn á mọi người à Vãi thật Đồng đội không tới luôn chứ ui ôi chơi mà chơi nút trong nhà này với mình này Trời ơi ra Nói chung là tôi không biết anh em như thế nào nhưng mà tôi Chơi Free là phải ra công mọi người Chứ Rồi xong thất bại luôn <laughs> Rồi thất bại luôn rồi Nhưng mà không sao Đây chỉ là mình trận đầu tiên thôi Để tôi cho anh em xem này Đấy Thật, thật sự luôn mình nói thiệt với các bạn luôn đó là mình Ok tôi sẽ chơi thử súng lục nha Tôi chơi thử súng lục Đấy mua cái mũ luôn Rồi ok mọi người ơi Bây giờ là sử dụng súng lục nha Thường á là người ta sẽ sử dụng cái cây súng lục này để gọi là headshot mọi người à Người ta sẽ sử dụng cây súng lục này để headshot Nhưng tôi không biết là tôi sẽ có thể headshot được hay không Nhưng mà sẽ cố gắng thử Ok ok ok Thanh niên này có Thomas luôn này Hồi nãy chắc dưới được kêu nên có Thomas Ok, nóc một hay lắm bạn Ok bạn ơi, hay lắm Oh man, oh man Căng thẳng quá mọi người ơi người chắc là Oh, oh man Hay Mình phản xạ hơi bị chậm đó mọi người Ui ôi Toan rồi, toan rồi Tại vì... À đây, đây, đây MB5 của tôi đây rồi MB5 đây rồi Oh Man, trời ơi Tôi chưa kịp luôn á mọi người ừ, các bạn biết sao không tại vì là mình có chia sẻ với mọi người trong uh, vài clip á là cái free fire của mình ấy nó bị lỗi con chuột cái khá là nhiều cho nên là mình bắn nó không có được nhạy lắm <laughs> nói chung là do bắn ngu thôi các bạn ạ à. mình chỉ giả vờ nói vậy nhưng mà nói chung là do mình bắn ngu thôi không tôi phải nói thiệt với anh em luôn là không phải đâu tại vì thật ra là ừ, chơi nhân vật nữ tại vì nó thật luôn chơi nhân vật nữ là chơi không quen nó thật nó thật mà chứ tôi có nói điều đâu anh em tại vì là mình chơi nhân vật nữ á nên là mình chơi không có quen á mọi người chung là chơi nhân diện nữ với nam gì nó cũng không liên quan tới kỹ năng lắm nhưng mà đấy nói chung là nó như thế hỏi nhưng mà không sao mới tháng hai trận rồi mà nếu mình còn người ta gọi bảo người ta bảo rồi anh em còn thở là còn gỡ đúng không mọi người cho nên là không sao cả có một đứa bên đây ui ôi nó nóc ghê quá nhờ sao bò ơi bò ơi bò ơi bò Rồi ơi bò ơi Thân mình ơi Cứu lấy đi mà Um Um <laughs> à... Từ từ các bạn Đã thua đâu đúng không nghe anh đã thua đâu tôi biết là anh em coi tới giây phút này anh em sẽ trầm cảm nhưng mà đã thua đâu đúng không các bạn đã thua đâu trời ơi ui nói chung là do nãy giờ mình bị mạng lắc mọi người à nãy giờ do mình bị mạng lắc ấy cho nên là mình bắn nó hơi bị uh, sida tí thôi chứ các bạn coi nhiều clip mình vẫn bắn rồ mà đúng không trời anh em coi nhiều clip tôi vẫn bắn rất là hay mà chứ phải là tôi bắn kiểu uh, non như thế này đâu ừ nói chung là thế đấy ừ. nhưng mà thôi không sao trận này tôi gỡ cho mọi người coi nè trận này là đảm bảo gỡ luôn đó nha đã bao gỡ luôn đã bao gỡ luôn thôi dẹp đi khỏi chơi nữa